Xin chào tất cả anh chị em à, trong bản tin sáng nay. Nếu anh chị em đang có mặt thì à, chúng ta vào để giao lưu trước khi chúng ta có tổng kết về cái à, buổi sáng nay xem thị trường nó có những điều gì. Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn đang à, có mặt trong buổi livestream sáng nay. À, rồi với diễn biến của thị trường trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sau những cái đợt uh, tăng giá liên tiếp của thị trường thì à, thị trường à, tới đây nó sẽ đi về đâu và với nhà đầu tư chúng ta thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì để chúng ta tham gia thị trường trong thời điểm này à, xin chào bạn Đăng Hồ xin chào Trần Việt Anh xin chào bạn uh, Nguyễn Bộ bạn Phạm Quang bạn uh, Phạm Quốc Tiến Hello, xin chào anh chị em. Bạn Khánh Hùng, bạn Nguyễn Ngọc Tú. Và rất nhiều anh chị em đang có mặt ở trong buổi livestream hôm nay. Xin chào Hoàng Anh. Xin chào Bích Hạnh, xin chào Lương Nguyên, xin chào Đông Hưng, xin chào Trần Huy Tuấn, Nhật Phong, Phạm Văn Ninh Xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn thì ờ, chúng ta đang ờ, sẽ nói về cái ờ, thị trường sáng nay xem là như nào à, Dũng sẽ có ký kế hoạch uh, trong thời gian tới có lẽ bắt đầu từ tuần sau là Dũng sẽ có uh, những cái video chia sẻ về kiến thức thực chiến để anh chị em có thể học và anh chị em hiểu rõ hơn tại sao Dũng phân tích thì nó khác hơn số đông ngoài kia thế thì uh, trước khi chúng ta nói điều này thì uh, cũng để cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái phương pháp đầu tư của DBD à, một số phương pháp khác nhau à, không có phương pháp nào đúng không có phương pháp nào sai cả ừ. quan trọng là gì ạ chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền đúng không quan trọng là phương pháp đúng thì chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền và sai chúng ta mất bao nhiêu đơn giản thế thôi nên chính vì vậy thì các bạn à, lưu ý rằng là nó không có đúng không có sai ở đây quan trọng là chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền trong mỗi một chu kỳ và đặc biệt là là theo cái quan điểm cá nhân của Dũng là chúng ta cần phải gì ạ? kiếm được trong dài hạn tức là không phải là kiếm được từ đầu năm 2020 21 kiếm được rất nhiều tiền sau đó sang năm 2022 mất hết tiền thì đấy không phải là đầu tư thành công và đầu tư thành công phải luôn luôn kiếm được số tiền và giữ được nó trong thời gian dài hạn đấy là cách thức mà chúng ta lưu ý thế thì để cho chúng ta tránh được việc gây cái tranh cãi thế thì trong cái cả xu hướng như này là dũng gì ạ dũng có đầu tư một vài nhịp nhịp này dũng có đầu tư một ít đó là cổ phiếu như cổ phiếu như là um, uh, đoạn này thì có đầu tư cổ phiếu nhóm dầu khí một chút ở đây à, dầu khí và cổ phiếu CTR nếu các bạn nhìn thấy CTR ở đoạn này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó đều có sự gia tăng rất là mạnh CTR à, đây là cổ phiếu đây đoạn này thì Dũng có đầu tư một chút và một cổ phiếu thứ hai là PVF ở đoạn này đấy bắt đầu đoạn này đoạn đầu của chu kỳ này còn sau đó thì uh, mình dừng mình đầu tư một, một cái đoạn này đây cái đoạn mà anh chị em đều biết là Dũng có đầu tư một đoạn đoạn ở cái quá trình hồi phục của cái cổ phiếu dầu khí còn trong toàn bộ tư giai đoạn này trở đi là gần như là mình không giao dịch toàn bộ đoạn này đi là gần như không giao dịch nên chính vì vậy thì không có đúng có sai cả nếu anh chị em kiếm được tiền thì chúc mừng anh chị em còn anh chị em không kiếm được tiền thì chúng ta cần phải xem lại xem là hệ thống phương pháp của mình nó có phù hợp hay không à, xin chào bạn Trương Phong Hào bạn Vũ Thu Nguyễn Văn Thảo bạn bạn à, Bạch Long bạn Nguyễn à, Nguyễn Nguyên Hòa ok bạn à, Phương Lê bạn Vũ không Nguyễn Trần Phương Thúy à, chắc là tên cả bố và mẹ à, Phạm Nguyễn Văn Phương Nguyễn Tiến Thế và rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây Thế chúng ta để ý một chút nhiều nhá Nếu bạn nào mà lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì xin chào chị Tú Hạnh à, để chúng ta có thể nhìn góc độ ờ, đôi chút về cái thị trường để tránh tình trạng là chúng ta uh, sẽ gặp những cái cái cái mà chúng ta không đoán trước được anh chị em có nhớ rằng là một cái nền ngắn Dũng gọi là nền ngắn anh chị em có thể chia sẻ là nếu cái cổ phiếu mà nền ngắn mà nó tăng thì điều gì diễn ra có thể có thể chia sẻ cho đó nếu những cái gì anh chị em học được rồi thì anh chị em có thể chia sẻ tức là một cái cổ phiếu mà nền ngắn giả sử nền ngắn nhé nền ngắn tức là nó tăng dũng lấy một cái cổ phiếu khác đi hôm trước có một cái cổ phiếu lâu lâu xa xa như là hòa bình hbc lấy một cái cổ phiếu nền ngắn tức là cái nền mà nó tích lũy nó tăng một đoạn nền ngắn thì anh chị em có gì ạ thường là gì ạ anh chị em có thể comment đúng không ạ sau đó dũng chia sẻ nếu nền ngắn thì nó không đáng tin cậy đúng không đây là cái nền ngắn này khi một cái nền ngắn mà nó tăng như này là không đáng tin cậy nó sẽ gì có một là quá trình rút bỏ Đấy, một là quá trình nó đi lên dù nó lên này nếu có có quá trình đi xuống và rút bỏ nếu rút bỏ mà nó nó làm sao ạ nó rút bỏ mà nó không bán ra khối lượng thì nó sẽ tăng còn rút bỏ mà nó khối lượng nó ra thì nó sẽ tiếp tục đi xuống đấy chúng ta một số anh chị em đã có thể nhìn được cái này rồi thì bây giờ chúng ta nhìn được cái này là chúng ta đã đã thắng số đông rồi vì chúng ta đã hiểu về nến ngắn thì nó không an toàn và nó không bị được xa đơn giản thế thôi nền ngắn nó sẽ không bị xa Đấy, nên cái, cái quan trọng là tại sao nền ngắn nó không bị xa bởi vì nó có tích lũy đâu mà đi xa thế thì ở đây chúng ta thấy là <clears throat> cả cái vùng này này nếu chúng ta nhìn cái vùng này cá vùng này là một cái nền tích lũy cho đoạn này thì cổ phiếu nó đã đi từ đoạn à, đoạn này lên đến đây rồi nhưng đây là cái nền rất là ngắn hai bốn sáu bảy phiên thì nó đã tăng lên này nó tăng tức là nó có một phiên giảm như này và nó cố cái tỉnh kéo tăng này thì cái nền này là ngắn thì thường để phá vỡ những vùng này thường là sẽ không cao đúng không thường nó sẽ phá vỡ vùng này giả sử đây là cái nền ngắn này nó lên này. thì thường là phá vỡ cái xu hướng tiếp là không cao chúng ta nhớ nha những cái nền nó nó, nó tích cái ngắn này mà nó nó tiếp tục đi lên thì như thường thì chúng ta mua ở những phiên này <coughs> thì chúng ta thấy rằng là nó rất tự tin khi mà cổ phiếu đang tích lũy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là nó không an toàn thế thì câu chuyện ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là một số bạn sẽ thực ra thì ờ, rất nhiều bạn trong quá trình đầu tư các bạn không hiểu rõ về ờ, phân tích kỹ thuật tại vì phân tích kỹ thuật nó có rất nhiều trường phái nhưng thực ra là chúng ta biết về phân tích kỹ thuật thôi chúng ta không hiểu rõ về phân tích kỹ thuật khi mà chúng ta không hiểu rõ phân tích kỹ thuật là cái gì thì dẫn đến một tình trạng là chúng ta phân tích theo cái ý hiểu của chúng ta hoặc là ý hiểu của một ai khác nên chính vì vậy thì chúng ta thường là chúng ta nó có lúc đúng có lúc sai vì nó có lúc đúng lúc sai nên chúng ta thấy rằng là chúng ta không tin vào phân tích kỹ thuật nhưng thực tế trong đầu tư chứng khoán thì các bạn hiểu đơn giản là nó có cả phân tích kỹ thuật và cơ bản thế thì khi mà Dũng nghiên cứu về phân tích cơ bản thì các bạn nhớ là Dũng thấy có một điều này không biết bao nhiêu bạn có có có có có từng gặp cái vấn đề là không ạ tức là cái cơ bản nó rất tốt chúng gọi là chất xúc tác nhưng nó có một cái vấn đề như thế này chẳng hạn như là Dũng kể cho các bạn trước khi mà chúng ta phân tích về thị trường để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái cái mà mà thường mình gặp đó là này một cái chuyên gia họ nói rằng là à, tới bây đến cuối năm à, ngành à, ví dụ họ sẽ nói rằng là cổ phiếu ngành à, bán lẻ sẽ là ngành cổ phiếu tốt và lý do thì tại sao họ sẽ đưa ra đầu tiên bằng chứng là gì ạ thứ nhất là gì ạ thứ nhất họ sẽ đưa ra là kinh tế chúng ta sau hậu covid là nó phục phục hồi chẳng hạn như thế thứ hai là khi người dân chúng ta ngày càng giàu thêm và cái tiêu dùng nó càng lớn và còn rất nhiều các yếu tố khác họ sẽ vẽ ra những bức tranh như vậy khi mà chúng ta có những bức tranh vẽ ra như vậy thì chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu tốt và chúng ta bám vào chúng ta mua nhưng thực tế nó lại không phải như vậy thực tế nó không phải như vậy tất cả bức tranh đó nó phải thể hiện trên gì ạ cái biểu đồ chứng khoán cái cái bức tranh mà và nó cơ bản tốt tất cả mọi thứ tốt nó chỉ là chất xúc tác thôi còn chất xúc tác đó mà nó mang lại hiệu quả hay là nó có dòng tiền lớn tham gia vào thì cái, cái điều này nó mới mang lại kết quả chẳng hạn bây giờ chúng ta thấy là trên thị trường có rất nhiều các chuyên gia nói là uh, có thể lạm phát nó đạt đỉnh lạm phát đạt đỉnh thì Dũng cũng tin chắc là lạm phát đạt đỉnh <coughs> Dũng tin là cái khả năng lạm phát đạt đỉnh nếu các bạn uh, theo dõi thì Dũng có khi lạm phát đạt đỉnh thì có phải là thị trường chứng khoán đạt đáy nếu thị trường chứng khoán đạt đáy thì liệu ở đây nó là đáy ở vùng này hay không liệu cái vùng này nó có còn điều chỉnh hay không thì chúng ta chưa biết được tại vì thực tế là nó đặt đáy nhưng đáy này đi xa bao lâu đáy này khi nào nó kết thúc hoặc đáy này khi nào nó hoàn thành xong thì cho ta chưa biết được nên không thể nói rằng là thị trường chứng khoán đặt đáy khi lạm phát đạt đỉnh được mà chúng ta cần phải nhiều thời gian hơn bởi chúng ta biết là đây là một chu kỳ rất là lớn của thị trường một chu kỳ lớn của thị trường ở đây anh em hiểu đơn giản nó là gì ạ thị trường nó đã bước vào một chu kỳ lớn như này đây chúng ta thấy là cả một cái chu kỳ từ năm 2000 đây là khoảng độ 2021 nếu nói về bắt đầu từ năm 2020 đi đến một cái chu kỳ mất khoảng độ gần 2 năm để kết thúc chu kỳ khi mà kết thúc chu kỳ thì thị trường nó có một khoảng thời gian 3 đến 6 tháng để phân phối rất nhiều thời gian để phân phối ở đây vậy quá trình phân phối này nó có thể diễn ra ngắn để nó tích lũy lại nó đi lên tiếp hay không ạ Đấy. liệu nó có có thể uh, tích lũy ngắn như này để lên tiếp được theo các bạn cá nhân các bạn tự hiểu các bạn có thể comment ạ nếu thị trường nó tích lũy dài như này tức là nó nó nó phân phối một khoảng thời gian dài này và hiện tại nó điều chỉnh nhà đầu tư đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ nhiều cổ phiếu như là CEO chẳng hạn họ đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận từ cái vùng giá 10 sau đó họ tạo ra những thông tin để họ đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận ở đây và cái việc mà họ đã gì ạ kiếm lợi lợi nhuận đây thì theo các bạn họ có tái tích lũy để họ tiếp tục kéo lên hay không đấy các bạn thử tức là chúng ta cần phải hình dung ở một góc độ nó giống như là cái cái chúng ta là ông chủ á quan trọng là các bạn phải đứng ở vị trí là các bạn là ông chủ của doanh nghiệp nha các bạn phải đứng ở vị trí là ông chủ doanh nghiệp thì các bạn mới thấy được cái, cái điều này bởi bởi vì này một cái doanh nghiệp không thể nó tạo ra một cái lợi nhuận rất là lớn từ 10 lên đánh lên 100 gấp 10 lần tài sản làm gì doanh nghiệp lên đến đến bây giờ gấp 10 lần trong khoảng thời gian có thể chúng ta thấy là trong bao nhiêu ạ trong khoảng 3 tháng 3 tháng tài sản lên đến 10 10 lần Vậy 3 tháng tài sản lên 10 lần thì quá trình mà nó lại rũ cho về đến cái vùng này thì liệu nó có quay trở lại hay không? Thì cái điều này nó gần như là không bao giờ có xảy ra. Trên thế giới thì cũng chẳng có bao giờ xảy ra. Ở Việt Nam thì không biết các bạn chứng minh xem là cái, cái những cái cổ phiếu này có bao giờ nó chảy xảy ra hay không? Thì thực tế nó có xảy ra. Đây là chẳng hạn những cổ phiếu xảy ra như này thì các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ là những cổ phiếu không bao giờ tin cậy như Sara A. Đây là cổ phiếu này thì nó xảy ra nhưng cổ phiếu này không bao giờ tin cậy. Đây, đây là cổ phiếu mà nếu các bạn nhìn thấy nó có xảy ra như này thì những cái cổ phiếu này không bao giờ đáng tin cậy <coughs> nó xảy ra nó giảm xong nó hồi lên tại sao nó là không tin đáng tin cậy bởi vì các bạn hiểu đơn giản nó là gì quá trình họ tích lũy cái này họ không cho ai mua họ kéo lên họ kéo lên họ tạo ra lợi nhuận đột biến để họ kéo lên nên thực tế chúng ta không mua ở đây, đây được vì chúng ta không mua ở đây được nên cuối cùng là chúng ta thấy là thực tế họ lại tiếp tục kéo lên và họ bắt đầu phân phối là hai này và chúng ta biết rằng là nhiều người bắt đầu mắc kẹt ở trên cái vị trí này và sau một thời gian chúng ta thấy biết là cổ phiếu về đâu nếu cổ phiếu tốt thì nó không thể kiểu dạng như này được cổ phiếu tốt đến mấy thì không thể dạng như này được đấy chúng ta gọi là gì ạ thế nên chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ nếu nhà mình cứ tiếp tục đầu tư theo kiểu như là muốn ăn sổi thế nên một số bạn bảo dũng lướt sóng nhưng lướt sóng nó như nào mới gọi là lướt sóng không phải là lúc nào chúng ta cũng lướt sóng lướt sóng nó phải có những con sóng rõ ràng rõ ràng ở đây không phải là rõ ràng với số đông mà rõ ràng với hệ thống phương pháp đầu tư của mình cái phương pháp đầu tư của Dũng là nó phải đầu tiên nó phải an toàn đầu tiên nó phải tạo ra sự an toàn thứ hai là nó phải gì ạ mua được những phiếu mạnh nhất trong cái sóng đó mua được cổ phiếu mạnh nhất trong sóng đó tức là an toàn nhưng nó phải sau khi nó hồi nó lên nó phải là cổ phiếu mạnh nhất cái thứ ba nữa là gì ạ chúng ta phải đạt được mục tiêu chẳng hạn mục tiêu của Dũng trong năm nay nó là ít nhất 50 phần trăm nhưng bây giờ đạt thừa con số đó rồi thì bây giờ mình hướng đến 100 phần trăm vậy để đạt 100 phần trăm lợi nhuận thì rõ ràng số đông là không đạt được con số này rất khó để họ có thể đạt được con số này lý do tại sao lý do là thứ nhất là gì ạ họ luôn luôn bị thua lỗ ở trên cả cái vùng này đấy trên cả vùng này và để lấy lại toàn bộ khoản lỗ này cực kỳ là khó trong khi đó mình chỉ đợi những con sóng mà nó có độ tin cậy cao thì mình mua vào nên anh chị em tiếp tục theo dõi cái chia sẻ của Dũng để Dũng sẽ phân tích cho các bạn khi nào mình tham gia mình đều chia sẻ hết có có có dấu rồi tất cả những cái đợt mà vào thị trường thì anh chị em đều thấy là Dũng chia sẻ hết nên anh chị em hãy theo dõi sát kênh để diễn biến thị trường như nào thế đầu tiên chúng ta thấy là đây là cái điểm mua thế chúng ta gọi là đây điểm mua của nhiều người khi mà họ thấy tích lũy nhưng với cái việc mà Dũng phân tích từ cái nền chúng ta gọi là cái nền giá này khi gặp ứng hỗ trợ thì nếu trong trường hợp cổ phiếu vẫn đang lên nếu từ đáy lên đây từ đáy này lên đây thì chúng ta thấy là nó chỉ được thường nó hồi từ 50 đến 75 phần trăm các bạn nhé thường nó hồi từ 50 đến 75 phần trăm để quá trình hồi mà thành công các bạn nhé để cái chuỗi quá trình hồi thành công thì nó sẽ phải vượt qua cái đỉnh đỉnh này đỉnh uh, à, 1350 nó phải vượt qua cái đỉnh 1350 và sau đó nó sẽ hình thành một cái mẫu hình mà anh chị em ai cũng cần phải biết đó là mô hình vai đầu vai đấy nó phải hình thành mô hình vai đầu vai thị trường bắt đầu mới vào chen tăng và chen tăng rất là mạnh cái kịch bản này thì hiện tại cái xác suất xảy ra không cao lý do xác suất xảy ra không cao bởi các bạn thấy là đây quá trình kéo lên nó cũng không tạo ra khối lượng quá trình hôm sau chúng ta thấy là kéo lên khối lượng rất là lớn nhưng nó không tăng về giá vậy kéo lên hôm trước không tăng khối lượng kéo lên hôm sau không tăng về giá và cái nền này là nền rất là ngắn 2 4 6 7 phiên nền cực kỳ ngắn khi cái nền này ngắn mà kéo lên như này thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy rằng là nó không đảm bảo cho quá trình thành công còn cái việc mà một số anh chị em có nói rằng là mua cổ phiếu ở vùng này hay vùng này hay vùng này thì quan điểm của Dũng là Dũng sẽ không mua khi mà nó không rõ ràng về xu hướng đấy là quan điểm cá nhân thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ tính một số anh chị em sẽ bảo anh chị em mua ở đây ở cái vùng giá này và đến đây có khoản lợi nhuận nhưng đây là cái cách mua thực ra nó không đúng bởi vì thứ nhất lý do tại sao nó không đúng bởi vì nếu bạn mua vùng này thì bạn cũng có thể mua vùng này bạn mua vùng này thì bạn vẫn có thể mua vùng này và việc mà bạn mua vùng này thì lần này bạn đã bị thua lỗ rất nặng rồi đơn giản thôi nên không thể nào gì ạ chúng ta không thể nào tự dối dối bản thân mình được bởi vì những cái vùng này chúng ta mua như vùng này chúng ta mua ở những vùng này mua nó giống nhau hết nên chính vì vậy thì ở trên một cái nền tảng này là chúng ta không có điểm mua vì không có điểm mua nên chúng ta thấy khả năng mang lại khả năng thất bại rất là cao đấy là cái điều đầu tiên các bạn có thể lưu ý cho Dũng là các bạn cần phải rõ ràng à, cần phải rất rõ ràng cho cái việc mà xin lỗi em chút ạ xin lỗi thế thì đầu tiên các bạn nào học của DVD các bạn có thể nhìn thấy cái này là gì ạ chúng phân tích một cổ phiếu này bạn à, có thể phân tích cổ phiếu này à, CDO ạ cái vùng này đấy ạ các bạn phân tích một chút đúng không ạ thế bạn cổ phiếu này ở điểm này tích cực hay không tích cực theo các bạn cái cổ phiếu CDO điểm này này tích cực hay không tích cực chúng ta phân tích một vài cổ phiếu với góc nhìn riêng để chúng ta học thôi còn phân không thể phân tích cả thị trường nữa thế thì nếu cổ phiếu chúng ta sẽ có một cái kịch bản như này để các bạn có thể hiểu đơn giản đây là quá trình đi xuống này tức là trong quá trình đi xuống này thì thị trường nó sẽ có nó sẽ có một cái ký này à? kéo lên kéo lên đến vần sát này này và nó tiếp tục đi xuống sâu sau đó nó kéo lên cái vùng sát này này sát cái vùng kháng cự này cái nguyên lý của nó là như vậy cái nguyên lý là nó giảm sâu nó kéo lên đến gần vùng hỗ trợ đây là cái nguyên lý nếu các bạn nào học về phân tích kỹ thuật thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn thấy không ạ tức là nó lên này và nó giảm lên này nó giảm thế thì nếu chúng ta không hiểu về cái điều này chúng ta cứ toàn là tính là tính cua trong lỗ là tính đáy này lên đến đây nên nhìn vào cổ vài cổ phiếu cứ tính đáy lên đây nhưng thực tế những cái điểm này là không phải để mua tại vì chúng ta mua điểm này thì nó không khác thì chúng ta mua đến điểm này và khi mua điểm này thì chúng ta đã bị thua lỗ lâu rồi nên không ta không thể sống sót ở đây được đấy là cái góc đầu để tiên chúng ta thấy là à, chỉ cần nhìn qua là chúng ta biết rằng là phân tích kỹ thuật chúng ta như thế nào thế thì đầu tiên các bạn nhìn thấy là ở vùng này anh chị em nào học trong VSA thì anh chị em có thể comment cái phần này là phần gì ạ cái vùng này này là vùng gì ạ <coughs> chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì ạ chúng ta phân tích từng cái góc nhìn một để chúng ta thấy ạ thế thì bây giờ chúng ta phân tích tổng thể để anh chị em có thể thấy được nhá. anh chị em muốn dũng phân tích một cái cổ phiếu tổng thể để chúng ta nhìn thấy được không ạ CDO thế thì đầu tiên là chúng ta thấy là thường thì các tổ chức họ sẽ tích lũy ở đây họ mua gom ở đây họ đã tại sao họ mua gom ở đây một số lượng lớn họ biết tại vì với việc mà giá tiền rẻ nhá việc mà ở đây chúng ta gọi là tiền rẻ tiền tức là lãi suất ở đây rất là thấp mà tiền rẻ nên cái việc mà mua ở đây là họ sẽ gom rất nhiều đấy là cái đầu tiên cái điều thứ hai là gì ạ họ thấy là thị trường chung đang là tích cực cái vn index nó đang là tích cực nên họ sẽ thu gom đây sau khi gom đủ được khối lượng thì bắt đầu họ bước, bước thứ hai là bắt đầu chúng ta truyền thông truyền thông ở đây là truyền thông trên báo chí truyền thông trên hội nhóm truyền thông qua rất nhiều room như các bạn sẽ thấy là có rất nhiều các nhóm sẽ được truyền thông như là có thể chúng ta như là nhóm như là lướt sóng thần chẳng thế hay là tất cả các room về chứng khoán sẽ được truyền thông ở trên vùng này thì khi mà truyền thông xong thì chúng ta mua có kết quả thắng chúng ta mua có kết quả thắng mua kết quả thắng việc mà cổ phiếu mà nó tăng mạnh như này thì bắt đầu chúng ta sẽ dựng lên một kịch bản là cổ phiếu này có thể lên 3 đến 400 thì khi mà cổ phiếu này bắt đầu lên đến vụ này thì bắt đầu các nhà tạo lập họ bán ra phía trên này làm sao để biết các nhà tạo lập bán ra ở phía trên này thì các bạn có thể vào thực tế thì các bạn có thấy là có thể hội đồng quản trị đang bán ở đây hoặc là có thể vì họ mua là họ không gì à, mua số lượng lớn và họ có nhiều tài khoản các bạn nhớ nhỉ có nhiều tài khoản ở đây rất nhiều tài khoản họ mua ở đây nên cái việc mà họ bán ra cũng không phải công bố sau khi họ bán ra họ không phải công bố thì cái việc tiếp theo là họ tiếp tục bán ra họ tiếp tục bán ra và tiếp tục bán ra ở đây rất nhiều khi họ bán ra ở đây rất nhiều thì bắt đầu quá trình điều chỉnh này chúng ta thấy mỗi quá trình điều chỉnh thì nó có quá trình hồi để bán tiếp đây là như đợt bán bán tháo họ điều chỉnh bắt đầu bán tháo họ nhưng chúng ta biết ở giai đoạn này thì nhà đầu tư lại nhảy vào mua rất là nhiều chúng ta nhìn thấy là nhà đầu tư nhảy vào và quá trình này bán tháo diễn ra và nhà đầu tư lại tiếp tục mất một khoản lớn và sau khi mất một khoản lớn thì bắt đầu chúng ta thấy là quá trình hồi họ lại tiếp tục bán ra một lần nữa và quá trình này lại tiếp tục diễn ra và lần chưa những cái lần này đó, lần này nhà đầu tư cảm giác là gì ạ mua xong lại mất mua xong lại mất và lần này có thể lần thứ ba họ mua xong họ lại mất tiếp bởi vì những cái quá trình này thứ nhất là đây là những quá trình bán không phải quá trình mua lý do tại sao là những quá trình bán không phải quá trình mua bởi vì cổ phiếu lên nhưng với cái giá như này khối lượng rất là lớn khối lượng lớn đây nó trần những khối lượng lớn đây nó thì nó không lên được trần nên ở đây chúng ta gọi là bán tức là test bên nọ sang bên kia thì và chúng ta cũng biết là cổ phiếu này đang gặp cái vùng kháng cự khoảng độ 40 Đấy, kháng cự mạnh vùng 40 nên khi nó kéo lên đến gần 40 rồi thì cái áp lực bán ở đây rất là lớn áp lực bán đây rất lớn và nó tạo ra một cái gì ạ nó tạo ra một quá trình kéo lên và nó rũ bỏ hay chúng ta gọi là SOW8 một số bạn có thể hiểu đơn là off SOW8 còn nhìn về toàn bộ cái đoạn này đoạn này thì nó giống như là gì ạ toàn bộ cái đoạn này thì nó giống như là LPSI tức là những cái đáy này, này cái cái cái đáy này thấp hơn và cái đỉnh này nó đỉnh yếu hơn và quá trình hồi phục này tuy rằng khối lượng nó lớn nhưng nó không phải là lớn theo kiểu như là để mua mà lớn để mang chết là mua bên nọ bán bên kia quan trọng là nếu cái quá trình này nó bị gãy nếu mà nó xuất hiện cái SO liên 8 này nó bị gãy thì nó sẽ giảm rất sâu còn quan trọng nếu trong trường hợp nó hồi trường hợp nó hồi thì cái việc mà xuyên thủng nha các bạn nhìn này việc nó xuyên thủng cái vùng 40 là cực kỳ khó theo các bạn lý do tại sao là xuyên thủng cái vùng 40 là rất là khó trong trường hợp này các bạn có thể hình dung đúng không ạ các bạn có thể hình dung được không ạ nên phân tích kỹ thuật nó là nghệ thuật đỉnh cao về hiểu về cung cầu hiểu về hành vi thao túng giá của cổ nhà tổ chức chứ không phải là chúng ta cứ dựa vào phân tích kỹ thuật theo cái gì ạ? nghĩ của chúng ta nó phải hiểu được thao túng của các tổ chức thế thì ở đây Dũng sẽ phân tích bật mí cho các bạn một cái cổ phiếu này để các bạn phân tích toàn bộ thị trường có phải là bây giờ khối lượng lớn như này khối lượng lớn như này khối lượng lớn như này và khối lượng lớn như này mà nó không thèm nó còn không đi trần được nó không vượt qua được vậy các bạn nghĩ rằng là nó lên này nó bị đảo lên bao nhiêu giảm bao nhiêu nó bị đảo như vậy vậy khối lượng lớn kéo lên vượt qua cái đỉnh này để trần thì nó phải khối lượng rất là lớn đúng không nó phải hai ba mươi triệu thậm chí 50 triệu với xác suất để một cái khối lượng năm sáu mươi triệu để kéo đến vùng này lên cao hay không ạ à? đấy đầu tiên là xác suất để năm sáu mươi triệu kéo để vượt qua vùng này ít nhất là khoảng độ 4 đến 50 triệu 4 30 triệu 40 triệu 30 triệu khoảng 30 triệu hay 20 triệu điện khoảng khoảng 20 triệu tức là phải gấp đôi như này để vượt qua đây chưa nói là nhiều hơn ạ cao hay thấp ạ vậy nếu xác suất để vượt qua cái này nó không nhiều thì chúng ta thấy là nó không vượt qua xác suất để vượt qua nó cực kỳ thấp rồi nhưng cái quan trọng là nếu cái quá trình này bị gãy thì sao vì kéo lên khối lượng lớn mà không vượt qua hôm sau đạt mạnh một khối lượng lớn tức là kéo lên không vượt qua đạt thì chúng ta gọi là SOW8 nên khi mà quá trình bị bán tháo kiểu này thì gãy là nó gãy rất mạnh các bạn nhé gãy rất mạnh thế câu chuyện ở đây là câu chuyện này các bạn hiểu đơn giản này thế thì gãy thì ở giai đoạn này cổ phiếu này đáng tin cậy hay không về cơ bản nó không đáng tin cậy lý do tại sao không đáng tin cậy bởi vì thứ nhất chúng ta cần phải nhìn vào một số góc nhìn chúng ta sẽ thấy được cái đầu tiên đó, thì Big Boy cái nhà tạo lập người ta đã mua một lượng lớn cổ phiếu đây rồi <coughs> họ mua một lượng lớn cổ phiếu rồi bây giờ họ cần phải làm gì ạ <coughs> bước tiếp theo theo các bạn họ làm gì ạ theo các bạn anh chị em thì họ phải làm gì ạ theo cả nhà thì bây giờ họ phải làm gì nếu họ mua ở đây họ bỏ ra khoảng độ 5.000 tỷ họ mua ở đây thì đến đây họ có được 50.000 tỷ ví dụ thôi có thể không được khoảng 40.000 tỷ thì quá trình đạp cổ phiếu ở đây quá trình đạp cổ phiếu ở đây thì họ làm gì ạ thì những cái này họ có mua vào không ạ trong quá trình họ kiếm được lợi nhuận được 40.000 tỷ ở đây họ có thể dùng 2 đến 30.000 tỷ để kéo đợt này lên họ kéo đợt này lên theo các bạn họ mua kéo đợt này lên để họ tích lũy hay họ họ để làm gì nào chúng ta cần phải hiểu cái điều này họ đã kiếm được một khoản lợi nhuận lớn ở trên vùng này đến 40.000 tỷ rồi Dũng ví dụ thôi ạ không, không không có số này Dũng không không biết chính xác tại vì bản thân là cũng không biết thì cái việc mà đến vùng này họ bỏ ra khoảng một hai nghìn tỷ thậm chí là cho 5.000 tỷ đấy ạ để kéo lên bởi vì cái giá chiết khấu ở đây nó sẽ gì ạ rất ít và tiếp tục họ lại đạp xuống họ đã kéo lên để làm gì ạ <coughs> mục đích của họ với cái việc bỏ ra 5.000 tỷ so với khoản lợi nhuận lớn ở đây không vấn đề gì cả nhá năm sáu nghìn tỷ ở đây bốn năm mươi nghìn tỷ ở đây họ lợi nhuận họ bỏ ra một khoảng lợi nhuận năm nghìn tỷ ở đây không đáng kể gì với họ nên họ có hai chiến lược một ở đây là họ sợ bị thâu tóm họ mua vào tuy nhiên cái việc thứ hai nữa là họ gì ạ sau khi hiệu kéo lên sau khi hiệu có kéo lên thì họ sẽ đạp mạnh xuống dưới này để mua được giá thấp hơn nên trước đây họ bỏ ra khoảng 10.000 tỷ họ mua ở đây và họ giả sử 5.000 tỷ họ mua ở đây và đến đây họ lãi được 40.000 tỷ thì bây giờ họ đạp xuống và họ cũng chỉ cần mất khoảng độ 6 7.000 tỷ là họ mua lại lượng cổ phiếu ban đầu nên đấy là cách mà nhà đầu tư họ giao dịch như vậy vậy sau khi mà họ đạt đến về cái vùng dưới này để họ đầu tư lại ban đầu thì theo cả nhà họ có tiếp tục đầu tư tiếp để đánh cổ phiếu lên không hay họ cần phải cần một thời gian nữa để cho nhà đầu tư mới bị thua lỗ quên đi sau này một hai năm nhà đầu tư gì ạ F0 không biết gì lại tiếp tục tham gia vào đấy là trò chơi tiếp theo của thị trường Vậy bao nhiêu bạn đã hiểu cuộc chơi này rồi có thể comment số 1 đúng không ạ? Nếu bạn hiểu cuộc cuộc chơi này thì có thể comment số 1 đúng không ạ? Nên đầu tư chứng khoán mà chúng ta không hiểu cái cuộc chơi của nhà tạo lập, không hiểu chiến lược chơi của nhà tạo lập thì chúng ta sẽ bị mất tiền ngay đơn giản. Tức là chúng ta bị mất tiền mà chúng ta không biết tại sao mất tiền. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là kinh tế vĩ mô, kinh tế nghĩ rằng là cổ phiếu tốt, bây giờ bất động sản trong năm 10 năm nó lên nhưng chúng ta hiểu đơn giản là sau khi nó về đây thì thường là cổ phiếu nó phải mất khoảng độ 2 đến 3 năm là mới tạo ra chẳng hạn chúng ta lấy là những cổ phiếu như AA sau hết cuộc sóng của nó gần như là nó tạo ra một con sóng rất là lớn năm 2000 đầu tiên lên sàn các bạn nhìn đây tạo ra sóng lớn này thẳng đứng thì chúng ta biết rằng là bắt đầu từ năm 2011 này chúng ta nhìn nhá 12 này Đấy, 12 này. Đấy, và bắt đầu 12 13 người ta vẫn chưa quên 14 bắt đầu 14 bắt đầu mới chọn tạo dòng sóng tiếp này đấy tạo dòng sóng tiếp và câu chuyện này sau đó thì cho một quả 15 quên đi ạ và cuối cùng 16 mới tạo ra sóng tiếp và từ 16 đến bây giờ là nó sẽ cho quên luôn đấy đấy là một cái cổ phiếu như vậy hay chúng ta lấy một cổ phiếu PV VBank nên nhà đầu tư chúng ta thấy là rất là tội nghiệp khi mà chúng ta không nắm được cái điều này à, VBank năm 2008 18 cổ phiếu này là những cổ phiếu hot tăng rất mạnh nhưng sau đó chúng ta thấy là những cái đợt kéo lên Đấy, những đợt kéo lên các bạn đều nhìn thấy đấy các bạn tưởng rằng là cổ phiếu tăng mạnh nhưng sau đó các bạn thấy là cổ phiếu mất khoảng bao nhiêu năm nó sẽ thỉnh thoảng nó có sóng như này đấy các bạn nhớ là nó sẽ hồi về cái vùng vị trí ban đầu lại rất tiếp rồi và quá trình này nó lại tiếp tục kéo về hội trí phân đầu tiếp tục rơi và quá trình này nó sẽ phải mất thời gian và một vài trường hợp thì nó nó thể kéo lên rất là nhanh nhưng kề cơ bản thì những cái quá trình tích lũy này nó phải mất rất nhiều thời gian và mới à, bắt đầu bước vào xu hướng tăng được nên chúng ta nếu chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta phải hiểu là một cả một chu kỳ một cổ phiếu nó rất là gì ạ cần đủ thời gian trước khi lên được vậy cổ phiếu này bây giờ nó vào chu kỳ lớn một chu kỳ lớn rất là dài này nó phải mất bao nhiêu ạ à? chúng ta nhìn thấy là mất khoảng độ một cái chu kỳ rất là dài nó phải mất khoảng độ 6 tháng để phân phối vậy khi nó mất 6 tháng phân phối thì liệu nó cho chúng ta vừa giảm thế này nó cho lên không ạ đấy chúng ta cần phải nắm rõ được vừa 6 tháng để phân phối bây giờ lên thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là cổ phiếu này để hình thành mẫu hình vai đầu vai vai đầu vai ngược thì nó phải vượt qua cái vùng này và vượt qua vùng này thì gần như không thể bởi vì khối lượng lớn này nó đã vượt qua đâu khối lượng lớn không vượt qua cái thứ hai vượt qua thì nó phải tích lũy rất là dài và chúng ta sẽ thấy là để tích lũy dài thì nó lên rất mạnh nên chúng ta không đừng có ảo, ảo tưởng tại vì một số bạn nó có ảo tưởng là cổ phiếu tại vì báo chí thường là viết là cổ phiếu nó lên được năm sáu mươi phần trăm giả sử như một vài báo chí họ sẽ nói cổ phiếu như là HSG họ tính là cổ phiếu giá 14 và hiện tại nó lên giá 22 thì họ sẽ tính là rất lớn nhưng cái kịch bản mà nãy Dũng chia sẻ đó là cổ phiếu thường sau những đợt giảm như này thì bắt đầu nó kéo lên khoảng độ nó kéo lên gặp cái vùng kháng cự này tiếp tục giảm giảm tiếp đơn giản nó nó kéo lên gặp cái vùng kháng cự này trước khi giảm tiếp thì các bạn phải hiểu được nguyên lý này thì các bạn thấy rằng là còn trong trường hợp nó vượt qua vùng này thì nó phải hình thành cái vai đầu vai nó phải hình thành mẫu hình vai đầu vai Đấy, nguyên lý nó phải như vậy nó phải chắc chắn phải hình thành mẫu hình vai đầu vai nếu lên được thế thì bây giờ nó chưa vượt qua và nó cũng chưa hình thành mẫu hình vai đầu vai và chúng ta lấy khối lượng rất là lớn như này mà nó trả lên được nên phần lớn chúng ta thấy là đầu tư như thế này là chúng ta rủi ro chúng ta không thể lấy điểm này mua đến điểm này được tại vì nếu chúng ta mua điểm này thì khác nào chúng ta mua những điểm này khác nào chúng ta mua những điểm này nên về cơ bản không thể nói việc mà từ cái điểm 14 này lên đây tại vì không phải ai bắt đáy ở đây cái số lượng bắt đáy ở đây họ bắt đáy được ở đây thì họ sẽ thu lỗ ở đây họ bắt đáy được ở đây họ sẽ thu lỗ ở đây họ bắt đáy ở đây họ sẽ thu lỗ tất cả nó tóm lại là họ bắt đáy được họ thu lỗ nên các bạn hiểu đơn giản là như vậy ok thì đấy là toàn bộ những cái phần chia sẻ để các bạn có thể hiểu đơn giản đó là với thị trường chúng ta thì cái việc mà gì nó kéo lên như này tại thời điểm này thì cái độ an toàn Dũng nghĩ là nó không cao tại vì cái khoảng trống ở đây nó còn rất là nó đang có dấu hiệu lấp khoảng trống thôi lấp khoảng trống và chúng ta cần phải diện cần phải thấy rằng cái vùng này rất là nhạy cảm nếu mà nó lên và nó không có lượng thì khả năng bị thua lỗ rất là cao một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định đầu tư thành công chào và hẹn gặp lại các bạn